Người vì ai khác, tâm tư mãi còn đau đớn Đoạn tình duyên kiếp, tâm can lưu lại một thoáng tư trần Mình số khác lỗi, cách số lưu ly lệ rơi đêm tình Trong lòng ta luyến cô nhân, lâu dài nào nguôi Người vì ai khác, nơi tìm những gì tan vỡ Tình nhiều tiếc nuối, chung quy yêu hận quân lấy thân này Người sáng muốn xa, nỗi nhớ thế lương làm nơi ưu sâu Yêu người đào hối, bóng ai không thể thành đôi Tiêu tuổi tâm can này Yêu thương khẽ trôi theo sông Xa mênh phùng bồi Nàng và ta thiên ý nào nghịch trời Hiểu rằng chuyện xưa Thoi đưa thoáng qua như phù du sâm tôi qua ngày Rồi chờ trong làm ta ngu ngỡ Người vì ai khác Tâm tư mai còn đau đớn Đoạn tình duyên kiếp Tâm can lưu lại một thoáng từ trần Mình số khác lối Cách số lưu ly lệ rơi ai nào nguôi người vì ai khác nơi tim những gì tan vỡ tình nhiều tiếc nuối chung quy yêu hận quân lấy thân này người sáng buốt xa nỗi nhớ thế lương lặng nơi u sầu yêu người nào hối bóng ai không thể thành đôi tùy tâm can này yêu thương kết trôi theo sông xa mây phùng bồi nàng và ta thiên ý nào nghịch trời hiểu rằng chuyện xưa thôi đưa thoáng qua như cuộc du sân tôi qua ngày rồi chờ trong làm ta ngu ngỡ người vì ai khác tâm tư mày còn đau đớn đoạn tình duyên kiếp tâm can lưu lại một thoáng từ trần mình số khác lối cách số lưu ly lê rơi đêm tình trong lòng ta luyến cô nhân lâu dài nào nguôi người vì ai khác nơi tim những gì tan vỡ tình nhiều tiếc nuối chung quy yêu hận quân lấy thân này người sáng bút xa nỗi nhớ thế lương lặng nơi u sầu yêu người nào hối bóng ai không thể thành đôi bởi vì ai khác tâm tư mày còn đau đớn đoàn tình riêng kiếm tâm can lưu lại một tháng tư ở trần mình số khác lối cái số lưu lẻ rơi đêm tình trong lòng ta luyến cô nhân hao dài nào nguôi người vì ai khác nơi tim những gì tan vỡ tình nhiều tiếc nuối chung quy yêu hận quân lấy thân này người sáng bước ra nỗi nhớ thế lương lặng nơi u sầu yêu người nào hối bóng ai không thể thành